Cái gì bò khai Ừ, bò khai Sao lại thế? Sao gọi như thế? Eo thế mà ăn á? À? Hello các bạn, đây là homestay Sơn Thủy, nơi bọn mình ở. Bọn mình đến đây vào khoảng 4 giờ chiều. Sau khi cất đồ thì đi bắt cá luôn để kịp chuẩn bị mang ra đồng lâm ăn tối. <laughs> Yeah, được rồi, được rồi. Đấy, được rồi. đâu có phải là anh không biết bắt đâu. <laughs> mà đi bây giờ vứt xuống. Anh, anh vứt xuống, anh bắt được Chúng ta lên. Thôi, theo anh thì không nên vứt, mà nó để ở đây này. Thì nó phòng này không bắt được. <laughs> nhưng mà thế có ấy không có sợ hư cáo kể ra ai xuống thăm xuống tham gia được thì tốt nhỉ em ui nó chuẩn bị nhảy xuống rồi nó chuẩn bị nhảy xuống rồi tiến xuống tham gia đi nhưng mà có mỗi một cái vợt anh ạ à. con trước to này anh sẽ bắt con trước to này cái tóm lại cuộc chuyến đi là anh hiếu là là ba người à, em đi ba người được quay hiếu này cho em một con chú thích sao tí nữa để anh quay cho mọi người cảnh đi hái rau rừng tí anh hiếu tay cầm ba cái máy quay Yến đấy ngực ngực ưỡn cầm nâng lên thì nhìn dáng nó đẹp bắt cán. em bảo rồi em đi đâu cũng là cây tố hài mà. Trời ơi đi đi cậu ơi. Đấy con to này Yến ơi. Vâng, cái phải nó ra mà mẹ sao đi kia rồi <laughs> Đấy, kia kia kia kia kia vào rồi vào rồi vào vào Em bắt tay chứ Em luồn tay vào, em luồn tay vào Em mà bắt Nó chạy dưới là kìa Không phải, đây là Đây này, nó xong đây rồi <laughs> anh ở bên đấy anh không biết đây đây đây đây đây bắt đầu đó đó đấy đây nó nó trong bụi này ờ nó đang trong bụi đấy đấy đấy đấy nhìn rồi đó từ từ từ từ từ từ từ từ em sợ nó luồn chân đấy nhìn chưa từ từ nó đang chạy này lên lên <laughs> to thế đấy tao bảo nó bắt con này này thế thì, thế thì thả con kia xuống này ừ thả con kia xuống ăn con này <laughs> con này vàng nhẫy nhỉ khỏe đấy ừ, này có khi thấy gì ăn ăn chỉ ăn cá với lại thịt bọn mình vừa bắt cá xong và bây giờ thì bọn mình sẽ đi ra hái dầu các bạn ạ xung quanh bọn mình là một uh, khu vườn Uầy, rộng luôn Định là có thể là cắm trại ở đây, cắm dựng lều ở đây cũng được nhưng mà thôi hôm nay trời hơi mưa Bọn mình sẽ quyết định là ở trong uh, homestay cho yên ấm Đây các chị đang hái rau nhá Nhìn ở trong máy của em là tất cả đều một màu xanh chị ạ Không phân biệt được rau gì với rau gì Dạ Đây là rau diếp cá Dấp cá Dấp, dấp cá Ở núi gọi là dấp cá Còn ở chỗ mình thì gọi là diếp cá à, Trồng, mình trồng cái lá to to gọi là diếp cá Dạ vâng Dấp cá <laughs> Thế còn cái bên cạnh cái mấy cây màu xanh xanh nhỏ nhỏ à? Đây là cây cỏ kim Cỏ kim Thì thường nó ăn kèm với cái gì hả à chị? Hay như rau sống bình thường à? Cái này ờ, ở chỗ thì không ăn đấy ạ nhìn cũng ngon phết ạ <laughs> vâng ăn ở đây thì thường là mùa cao điểm nhất là chắc là từ tầm tháng 4 đến tháng 7 đấy tại vì lúc đấy nó có nước nên lá này chỉ ăn được ngọn thôi à ở ờ, cái đấy chị ăn được mình sẽ nấu kiểu gì à, chị nấu canh nấu canh nhưng ờ, mà tối nay bọn em ăn nướng thì lấy về mai nấu Dạ vâng, em nhất định phải thử Cái rau này nhà chị có nhiều lắm Thực ra dạ. ở đây bây giờ không có mấy đồng người ta đi rồi Người ta phải đi rừng Còn đây nhà chị kiểu như từ ngày xưa nên là bố mẹ chị vườn mình có nên là cứ để lại Dạ Nên mới có để của mình đi hái như này thôi Còn không cũng phải đi vào rừng sâu mới có Cái này không trồng được hay là kiểu Trồng nó không biết bao giờ mới lớn Có khi những cái cây này có nhiều tuổi hơn bọn chị rồi Thật à? Uầy mà nhìn nó kiểu bé bé thôi ấy, không cao Vâng Đấy, cái cây này nó không phát triển nhanh như những cái cây khác mà mình bảo trồng nó dễ Vâng Nên là rất khó trồng Đây, ví dụ như ở đây cũng có cái rau này, rau này gọi là rau bò khai đây À ừ, Nhưng mà hôm qua bố chị vừa hái hết rồi Vâng Đây nên hôm nay nó có ít Ờ Nó phải ờ, tốt hơn lại ra đến đây một tí nữa bắt đầu là ăn nó mới ngon dạ. là vừa được nhiều rau mà nó vừa ngon rau này xào với mì tôm cũng ngon mấy cái rau bọc hai đấy nhưng mà có thể là ừ, có người ăn không quen thì cái mùi vị của nó hơi hơi khác em cứ phải thử em mới biết được <laughs> dạ vâng dạ lên trên xong xuống là tha tấn đất ra <laughs> dạ, em nặng hết rồi toàn đất thôi thấy chưa thấy chưa tấn đất Cao đấy bắt đầu từ đó ta đi tìm ước mơ một chuyện tình chưa rau dớn à cái này cho em có nhá đây, cái này không lạ lắm đâu không phải rau lạ <laughs> dạ vâng cái này thì em em từng ăn rồi vâng ăn nó hơi kiểu giòn giòn ăn được rất nhiều làm kiểu nô, xào mì tôm đào gói xào nước măng vầu cũng ngon vâng ăn gì cũng ngon rau rừng thì nó dễ chế biến được nhiều rau má rau má chấm tương hai rau này thì cháu đều ăn được còn cái cái rau ờ, rau rau không cái rau kia là bò bò khai đấy còn cái rau đấy là cháu chưa thử ăn bao giờ thì cháu thấy lạ muốn thử vâng đây là rau bò khai á ăn mì tôm dạ nhà do đám không quen kho ăn sao mấy thịt bò bò mì tôm mì tôm em vừa hỏi thì chị bảo là anh nhà chị hay ăn rau này ăn sống các anh có dám ăn sống không Cùng em Được Anh Thử xem nào Ăn sống nhá được nhá, người ta ăn được mình ăn được Nhưng mà nó cảm giác là hơi chua chua Chua chua Nhưng mà nó nhẹ nhẹ nữa Dạ Ngon ngon ngon ngon Ngon Kiểu nó bình thường Bình thường Ok và bây giờ thì mình sẽ thử cái lá này uhm. Uhm. ngon thế mọi người ơi Ồ, nó bình thường, mình mình mình làm quá đấy em mình không không hợp lắm nếu mà ăn sống thôi nói chung là cũng uh, rau ăn được còn vị thì uh, mình không quen lắm lần đầu cũng lạ chua chua chị ạ ờ, nhẹ nhẹ <laughs> chua chua nhẹ nhẹ chị cũng không ăn sống dạ. anh thì chị anh thì chị hay ăn sống ăn cả cái quặng của nó dạ. giòn dạ. thôi em thử hai hai lá là được rồi <laughs> em gửi trình làm đây là thành quả con không làm cái gì đến găng tay đâu nhé bên trên mình để đường ạ à? con không làm mình cho đường vào đây để để nấu à. nhưng nó chưa tan hết được nhưng mà lúc ban đầu là mình chưa đặt vào đúng không chị chưa lúc mình phải sôi cái này chín kỹ xong mới đầu mình cho đường à. ngon quá cho lên hình rồi nhá con ngại không cái độ mốc của con quá cao <laughs> ba cái màu lá nãy chỉ còn cho nãy con vừa mới đem về cái kia lại nâu này cái đỗ này là mình đỗ xanh xanh đây là mỡ lợn à ạ. Bình thường nhà em ở quê nhà em thì sẽ làm bằng mỡ lợn thì nó thơm nhưng mà nhiều người sợ tôi có mỡ con dao lắm yeah. Dạ, dao ở bên cổng cháu ăn thì nó khá là giống bánh dọ bác biết bánh dọ không cho thấy vị nó khá là giống chỉ là cái này là bí đỏ tê bí đỏ và có màu vàng ừ, nó như nếu mà ấy ra là đúng là nó là nó như bánh rậm thật thế nhưng mà đây này nó thêm cái bí đỏ của mình vào nó thêm cái màu nó lạ và thế thôi chứ còn nó nó vẫn là bột gạo nếp mà vâng. bởi vì mình cái bánh rậm nó cũng là cái bột gạo nếp rồi cái bánh rậm thì làm mềm hơn cái này kể cả mình làm mềm như bánh rậm cũng được nó hơi dính hơn vẫn ngon <laughs> nó đứa này nó mới lên một hai lốt cần cho nhiều luôn lên một hai nốt nó uống cái chẳng ấy nữa đâu Vô chẳng không? lên mà chẳng uống tắm cái là nó ấy cái này lên nhiều nó tắm cái nó còn đỡ luôn cũng là đúng anh đi Ui dồi Một người Một người Thôi chứ cái này là Nhà mình là là phải vẫn phải có gạo và nướng chưa ạ? Ừ, một bột gạo. Một gạo nếp. Trộn với lại bí đỏ kia. Tí nữa ờ, bổ làm Chị cho chảy miệng làm bí đỏ luôn. <laughs> không sao đâu ạ. Bán tí mỡ không sao cả. <laughs> Đây là những ờ, đầu bếp rất chuyên nghiệp. Nói thật là em không biết thịt gà, cũng không biết chặt gà <laughs> Cũng chưa bao luộc gà luôn Không tại vì là em ngày xưa đến lúc mình lấy chồng thì biết mình thế nào để nấu cơm Đấy à <laughs> Em kiểu con út trong nhà ấy à Nó cũng hay tạo nó không đánh ngắt Cái măng của nó nguyên rừng ấy, nhiều ngày xưa người ta còn phải mang về để thả ngâm nước suối để cho nó nó chảy hết cái vị đắng đi Dạ Đắng thì em ăn được nhưng không ăn được nhiều cái này không đắng, dạ. này gọi là hơi hơi Vâng, vâng. Như những cái đắng thì thường nó sẽ kiểu thuốc đắng dã tật Cảm ơn các bạn đã xem video của mình Đừng quên để lại cho mình một like video, một subscribe kênh nhá Và trong tập tiếp theo thì hãy cùng mình tìm hiểu về địa lý, văn hóa, lịch sử Việt Nam thông qua một minigame với ba nhân vật khách mời anh, anh anh trả lời anh trả lời anh trả lời. anh có đồng ý là nhường anh Hiếu không? Anh nhường anh nhường. Xin giới thiệu với bạn đấy là đỉnh ngũ chỉ sơn mình vừa leo về xong. Sai luôn. Anh, anh. Ngũ hành sơn. Chính xác. đỉnh ngũ Hành anh ạ. Kim mộc thủy hỏa thổ là phải hành chứ. <laughs> <laughs> vui quá vui quá.